nhà ở xã hội là gì? Theo khoản 7 điều 1 Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014 để phân biệt nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Trong đó, nhà ở xã hội được xây dựng nhằm hỗ trợ các đối tượng có thu nhập thấp, có cơ hội sở hữu nhà ở. Các dự án nhà ở xã hội sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng. Nhờ vậy, giá của các căn hộ trong diện này sẽ thấp hơn giá của căn hộ thương mại. Đối với nhà ở thương mại thì không giới hạn đối tượng mua và bán, chỉ cần người mua và người bán đạt được thỏa thuận và đủ khả năng chi trả là có thể tiến hành giao dịch mua bán nhà ở căn hộ. Các đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân, chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Các đối tượng trả lại nhà công vụ mà gặp khó khăn về nhà ở chính sách ưu đãi như thế nào. Đối với giá bán nhà ở xã hội thường thấp do được hưởng rất nhiều ưu đãi như được miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, vay vốn tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Về nhà ở thương mại, được các ngân hàng hỗ trợ cho vay linh hoạt, dài hạn tới 25 năm, với mức vay tối đa lên tới 70 đến 75% giá trị căn hộ. Quy định pháp lý ra sao Đối với nhà ở xã hội thì trong thời gian tối thiểu là 5 năm, bên mua hoặc bên thuê không được phép cho thuê hoặc bán lại nhà. Trong thời gian 5 năm, bên mua có thể bán nhà ở khi đã thanh toán hết tiền mua với điều kiện chỉ được phép bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội hoặc cho những đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Với những đối tượng được thuê nhà ở xã hội thì trong quá trình thuê không được cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở. Ngoài ra, đối với các trường hợp không thực hiện đúng các quy định về bán và cho thuê nhà ở xã hội trong Điều 62 Luật Nhà ở 2014 thì sẽ bị Ủy ban Nhân dân tỉnh cưỡng chế thu hồi lại. Đối với nhà ở thương mại thì người Việt Nam sẽ được sở hữu lâu dài, còn người nước ngoài thì thời gian sở hữu tối đa là 50 năm. Về số lượng căn nhà được mua hoặc thuê không bị giới hạn. Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội như thế nào? Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ mua nhà ở xã hội bao gồm các giấy tờ được quy định gồm đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà, giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú, giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập. Bước 2. Nộp hồ sơ. Người mua nộp hồ sơ và các giấy tờ cần thiết cho chủ đầu tư dự án. Bước 3. Giải quyết yêu cầu. Chủ đầu tư xem xét hồ sơ, lập danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở, sau đó gửi danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên về sở xây dựng để kiểm tra, loại trừ. Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở, gửi về sở xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý kiểm tra.